lan mùa chư tăng kiết hạ ba tháng an cư thúc liễm thân tâm mùa vu lan mùa chư tăng tự tư đem phúc lành phổ tế chúng sinh chắp tay hướng về chư phật chúng sinh vô minh tạo bao tội lỗi khiến nổi trôi trong ác đạo ba đường nhờ diệu pháp phật truyền phương đang huân tu giới đức đem phúc lành ban khắp nhân thiên kính lạy phật kính lạy pháp kính lạy tăng chư tăng kiết hạ ba tháng an cư thức liễm thân tâm mùa vô lan mùa chư tăng tự tư đem phúc lành phổ tế chúng sinh phật từ chúng con hoan hỷ tăng kiết hạ phật từ chúng con bao hiếu mẹ cha phật từ chúng con trượng pháp mâu tam bảo tạo phúc lành bao hiếu mẹ cha phật từ chúng con mừng mùa vu lan mùa trừ tan kiết hạ phật tử chúng con bao hiếu mẹ cha phật tử chúng con trưởng pháp mâu tam bảo tạo phúc lành bao hiếu mẹ cha phương pháp mâu tam bảo tạo phúc lành bao hiếu mẹ cha